chẳng ai yêu mãi một người đâu em chẳng ai cứ thương một người vô tâm đàn ấy vết thương người cha trái tim anh đâu thế nào đường vẫn sau này chỉ mình anh đi mặt cho nước mơ nước đôi bờ mi buồn dù có yêu nhau rồi chẳng ai yêu mãi một người đâu em chẳng ai cứ thương một người vô tâm đàn ấy vết thương người cha trái tim anh đâu thế nào đường vẫn sau này chỉ mình anh đi mặt cho nước mơ nước đôi bờ mi buồn dù có yêu nhau